Hello, chào tất cả các bạn Hôm nay mình và Sơn lại sẽ làm món tôm siêu cay khổng lồ các bạn ạ Các bạn chú ý đấy. nhớ đăng ký kênh và ủng hộ bọn mình nhé các bạn nhé Ở ờ, nguyên liệu chúng mình gồm có là tôm các bạn nhá, Tôm siêu to khổng lồ Có ớt, ớt các bạn ạ Ớt này, rau thơm này các bạn Dưa các bạn nên dưa và xoài nhá xoài rất là to nhá với dưa các bạn và một ít chanh các bạn nhá một ít chanh và bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu chế biến rồi các bạn hello tôm thì nhớ tôm siêu to khổng lồ của bọn mình đã soi các bạn nha bây giờ bọn mình sẽ thưởng đua các bạn ạ anh em mình sẽ thưởng thức rồi mọi người thưởng thức của bọn mình nhá <laughs> chạy các bạn nha dạ đâu rồi mình giới thiệu thôi các bạn ạ tôm này thêm miếng chanh dưa này. xoài các bạn nhé xoài bọn mình đang kia sao nào? ớt các bạn nha, thêm rau thơm đi chấm nước này mời các bạn nhá ừ. Hải có chút phát biểu không? Ngon lắm các bạn ạ Cay này, chua, ừ, ngon lắm à, Ok Ngon anh ạ Thảo à, rất là ngon kìa Chua, trồng rất là ngon, phê Ngồi lên mày điệp các bạn nhé à. mấy các bạn thưởng thức cùng bọn mình nhá bây giờ mình các bạn mình sẽ thưởng thức luôn cứ nhá mọi người Đấy các bạn nha Đấy các bạn nhé Nó nhỏ tí nữa được Nó nhỏ được Nó khét, nó khét hơi chua Theo lên Anh cầm Đẹp anh cầm Người, người lên, người không? Người, người, người Quang quang, coi Ném đây Đẹp tắt đi ơ ừ. Nè Nhưng mà Nó thưởng thức cảm giác em thế nào Đẹp Cảm ơn những cái đó chúng tôi có mát nó cũng tương ạ tôi quanh quanh cưng ơi đi chơi đi trả mắt mình ngàn ừ. đi chơi đi mày các bạn nha giờ bên gì nghe nghe nghe nghe mày dạ đi mệt สองไม้ต้องใส่ต้ำกน่อยไปก็ช่ะคุณต้องทำยังนงผมปูเจ้าเขามาเดียวเข้าอ่ะตัวเนื้อคาริน không có gì đ ยว Ừ. có chứ Mời các bạn nha